Ngủ sớm thế Rồi, đang ngủ ngủ Kháo lắm rồi, anh đến sớm Anh có mang ví với cả áo không đấy? Có, sợ chúng nó tí nữa chúng nó lại đến thì không kịp mất Đây Rồi, em thử áo xem nào Đây, em thử đi Em cởi áo ra, thử đi Anh quay bên kia nha thử tí anh dùng ví Quay bên kia để em thay đồ Ok rồi anh vào đi xong chưa Ui, em... anh thấy mạo hay không không không thế cái này khả năng là anh mặc thế chứ còn em ừ, mặc ừ, em thấy cái này nó hơi kiểu đàn ông nhỉ đây em dùng ví đi để anh mặc áo chứ được rồi anh ra ngoài lại thì em ờ, thay đồ nhá ok rồi thay nhanh lên nhá một tí xuống đến rồi rồi rồi rồi rồi đấy anh vào đi thành hình thế xài bài đây nhá bây giờ em dùng ví em sẽ hướng dẫn nhá hay nhầm tí chúng nó đến một chiếc đây chú ý vào nhé tí em mặc áo ra đây bây giờ bây giờ trong cuộc cuộc chơi em em lên bài này đúng không thì ví dụ 10 giây quy này thì em ở đây ví dụ như em chỉ cần đây em chỉ cần này đây tay em chỉ cần để bài này đấy ừ em vừa hạt nhẹ phát này trong lúc chơi là mất là cái mgq là cái quy mất rồi đúng không cái trong phấn bài mà ví dụ em lên tí nữa em lên được ví dụ như này đây ví dụ như này đúng không đấy nên nhà ví dụ đánh nghiêng chẳng hạn đấy thì bây giờ đây em chỉ cần em thò ra em để tay nhảy nhé, đấy em lập bài với đi tiền cái là đấy, đấy, đấy xong đấy thế là lên đấy quy quy ca thế là nghe là ảnh thì để em có thể gì nên lúc đấy là bài em ờ, lợi rất là nhiều chứ tất cả những bác cây cũng thế nên là em chú ý em chỉ cần thao tác nhẹ cái tay này nhẹ đấy ừ. nhẹ okay em đảo nhẹ phát này xong đấy nhá đấy nhá hay đấy đấy nhớ chưa okay, okay, okay. rồi nhớ nói anh nhé. không tí nữa thế thì chẳng nó đến rồi ui ui nhanh nhanh tí nữa coi mà thắng thì anh thưởng nhá bà rồi chị bà đây đấy đi ông nào tuyển vọng nào gà bao nhiêu gà đi gà 5 lít bao nhiêu ẩm không chưa ẩm không thích ẩm ẩm chứ không ẩm ẩm chưa cắt này cắt cho xanh chín xem anh chơi bài có đỏ nay tôi mà được tiền tôi sẽ đi về đâu nhỉ đi là dùng tiền về em đỏ đi anh hết tiền ừ. vô duyên cân cân một triệu một triệu à một triệu bỏ mẹ một triệu cân thêm hai cân... triệu bỏ nhá một triệu thêm hai triệu bỏ lần này hay đánh láo cả láo chưa thấy láo gì sáu điểm bài thì đánh rồi xong cái thôi bỏ mẹ mấy nước ba nước thôi lợn này ăn đi cả... Ồ, ờ, bài luôn bắt bài luôn ừ nó bắt được bài mình nhỉ như giờ chia bài mẹ đỏ à. nhá đánh bài bán bắt à. luôn ẩm trông này ẩm trông này ẩm trông này à. nhá ẩm trông thoải mái xong là cắt đi cắt các ông cứ lộ bài bán là chết cái tôi lộ hết bản chất à, mới làm cái móng tay mà cân hai triệu Dừng hai triệu sớm đấy 2 triệu sớm này Đó bao nhiêu tiền mà Thôi này em cân thêm 2 triệu này một này à. Ghê thế cơ Thêm 2 triệu 2 triệu đâu thêm đi Thôi thêm 2 triệu đi cho nó máu Ôi, Của nhà em tất một này hai này rồi mấy là cân yếu thì thôi à hai triệu cân hai triệu cân hai triệu cân đúng không anh bỏ à bỏ anh đồ bán thì đen chứ mấy là cân hai triệu đúng không có hai triệu thôi đúng không ừ, hai triệu thôi đuổi đi đuổi luôn thì sợ gì cảm thấy yếu thì thì đuổi mà khỏe đuổi cân trung bình thì cân rồi rồi rồi năm nước ừ. rồi ngửa rồi ngửa nhá đấy chín chín đây chết đi Ê ơi, đánh hiền nhỉ? hiền nhỉ? Ông chơi dài thật đấy. 789 đi cân chịu không? Điên đấy còn trời nhà sao lên đi. Bây giờ tôi ăn của em bấy tôi với em bấy Đấy, cũng chung tiền như bây giờ dạ. năm nước không vào được không mình chết với mình đây có cái tôi cắt không ẩm mà cái không ẩm mà tầm 500 rồi đấy cân một triệu đấy tôi không ẩm leo một triệu to ẩm leo ẩm leo đổi bài không rồi không đổi rồi, rồi đi bé cái đây, hơn 2 triệu 12 này rồi. Gái, lên bài và đánh 2 triệu em đuổi thêm mình đuổi không được 2 triệu cân nhỉ 2 triệu, 2 triệu, 2 à? triệu à 2 một này anh ở 1 triệu rồi ừ. okay. đây cũng cân 2 triệu cần thêm 500 à. cần thêm 500 á à, bao nhiêu ừ. thêm 500 bỏ rồi bỏ rồi em cái này đi lại một cân lại một con gà vào em con không bao nhiêu tiền nhỉ cân bao nhiêu nhỉ năm trăm trăm thôi dạ, dạ. cân đi mở bài thôi bảy cụ các ông ăn đi cái bản tính đeo gì em bảy ừ. thua rồi. À, lên ba thằng ba thì đẹp quá mới mới có gà thêm có 500 nữa thôi máy cho thêm nhiều đấy nhỉ nhiều chết ông phải đi à, cắt cái gì cắt cái nào lâu lắm rồi chưa được cắt cân hai ờ. triệu à chống đầu chống đít thế thì bố ông nào ẩm mẹ hai triệu ông nào yếu ra biên đúng rồi đấy đuổi luôn cứng đầu 4 triệu cân à tôi để bà để cân đuổi nhà nhiều thằng rồi hai cân ờ, ba bốn bốn triệu hai triệu à bốn triệu vâng. có điểm hết à ba này thằng rồi bỏ rồi thôi sớm thế người đi anh tám nhà người nhà ờ. bảy chết. <laughs> Cảm ơn nhá. Trời ơi. <laughs> Ngon quá nhỉ. Đèn thế nhở? Này <laughs> chết rồi, tí không có tiền mua vàng rồi. Mua vàng. Này đỏ mua bao, mua vàng mua bao. Ừ, dạ. Còn thấy không? Ai còn thấy không? Còn trăm rồi. Cúp. Em kìa. Em cắt cắt đi cắt đi. Một cái bộ không? để em mới úp thì tôi mẹ ẩm chồng đeo lên bài nữa. một cái để em thua là tí không được cầm một triệu này cần rồi chỉ đếch được ẩm rồi chưa được ẩm tiếng nào cày bài xấu thật thế bài này đen đen hết bỏ rồi Cần bao nhiêu cân triệu à một triệu thêm triệu thêm triệu hai triệu thêm triệu cân hai là thêm một triệu cả và thêm 3 triệu nữa ừ, đấy ba thấy không à? Ôi, bỏ đấy quá cân cho người bạn này tiền kia tiếng tám ui tám ăn lâu rồi ui giời mẹ nó bảy nước mà nó à? ăn nhỉ nãy vừa ăn ván nữa ăn ván nữa à ăn gì đỏ thế nhở bảy nước cũng vẫn được ăn có gà đi ăn gà dạ em úp uh, bài thấp thì úp đi để anh ẩm đây anh đuổi hai nhà dưới Ủa, luôn cái luôn đen thế nhỉ không hai phút này xem bài rồi nhá tí nữa à. có ẩm biết ẩm chồng đèn của anh ơi bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ chơi nữa đây. đèn thế làm ông nào ăn vắn mình chả ăn vắn nào này là ẩm ẩm ba triệu à ừ. ẩm ba triệu cần 6 triệu một hai ba bốn năm sáu thôi thôi thế học rồi học rồi ba bốn học rồi sáu thêm 6 triệu nữa có mấy triệu cân nhỉ ông ở ờ, mấy ông là 500 đúng không ừ. 500 ông 11 triệu cân 11 triệu cân 1 11 triệu thêm 5 triệu 4 triệu nữa là 15 triệu thật không thật không một bỏ bỏ bỏ đi mẹ ơi <laughs> mẹ được tiếng ẩm to to tí đi bảy bố đâu bếp này mười thêm 4 triệu nữa liêng hai bán liên tục rồi thành niêng à chẳng nhẽ đi liêng về liêng bốn triệu cân này cân còn thêm nữa đấy ra đây này đánh hiền lắm chín chín nát trồ này chín nát trồ đâu càng thế nhở tôi đánh có tôi đánh có rồi đánh mạnh mà ăn mạnh quá nhở mày ông nào ẩm chồng ẩm đi đâu em tôi đánh đánh đánh, đánh, đánh luôn mấy cái cân này một triệu không triệu cân nhẹ đầu cánh từ sóng cân à triệu thì thêm 2 triệu nhá 2 triệu triệu thêm 2 triệu triệu thêm 2 triệu là mấy 3 triệu tổng là 3 em sao 3 3 bình thứ hai bao nhiêu nhỉ 3 triệu cân 3 triệu cân à lên à, lên lên 5 em ạ 5 k 2 này 3 này rồi thì 5 4 này 5 lên 5 kìa Tổng 5 kìa Tổng 5 kìa một hai ba năm cân à anh là 8 à anh là 7 là cân 7 7 7, 7. à con đâu anh là 7. là 4 là cân anh 4 là cân 4. anh ẩm mà. ừ ẩm à một ẩm mấy mà ba bốn bốn cân này. thêm triệu nữa thôi mấy là cân nhỉ nhà này 5 triệu họ đã thêm triệu rồi thêm, thêm triệu à từ đó từ đó bản đẹp thế tôi cứ cứ theo tạm được kìa sao Nhà này mới đi mấy triệu nhà Cân 3 triệu với lại thêm mấy triệu? Thêm 5 Em vừa thêm à? hai là năm đấy Nhà này nhiều lắm Anh thêm một Thêm một thôi Là ba với hai năm sáu triệu, 6 triệu cân đúng không? Ừ. Nhà nào có điều này bỏ Mình mấy triệu cân à? Anh sớm đấy thêm một triệu à? một triệu Đây sáu triệu cân một 2 3 4 5 6 thêm à, bốn bốn triệu nữa Thế mình bỏ 5 triệu vào đúng không? đúng rồi này thêm một đây đúng rồi năm lại thêm năm em đếm 10 triệu cho hai ba ba rồi bốn này năm năm này lại thêm năm tiếp sáu này bảy này 8, 8 này, 9, 9 này. 10 rồi, tốt thôi, thêm 5 nữa. Rồi. Ờ. À, ông ông kia thêm mấy nhỉ? Thêm 4. Thêm 4 nhà thêm 5 là 9 đúng không? 9, 9 cân. 1 2 3 4 5 6 7 Thôi Đây Còn đánh tiền tiền đánh này 2 Anh đưa tiền Vay à? Đấy, ờ, cho em vay mấy triệu đấy 3 5 nhỉ? 4, 10 5 6 7 cho vay 10 9 cân rồi nhá, thêm 5 nhá Thêm 5 ạ à? Thêm 5 nữa dạ, Đủ nhá Chưa, còn tôi nữa cơ mà Không, tôi đang hỏi lại thêm 5 nữa rồi Kìa ông kìa, ông này đi kìa Thôi, để để ông này bỏ tiền ra rồi cộng luôn đỡ phải đếm làm tôi cân đấy em chỉ việc hô lên thôi cân à cân rồi đấy bây giờ em năm thêm mười mấy mấy mười thêm mười đấy thì là vay mười lăm triệu nhé xong rồi cho em luôn đi hai cho em vay tiến trả nhỉ ba bốn năm thêm mười à? hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười đây Tôi cô tổng nhé, còn 15 triệu. 10 triệu các. Đến vâng, thủ nhá, đến thủ nhá. Vâng, 10. 4. 5. Em cầm 20 mà đánh. Đấy, tổng là 20. Rồi, thầy Hiu anh nha. Ờ, thằng này là cân là đéo có vị gì rồi, sợ mỗi nhà này nó. Kinh nhỉ. Mẹ bà núi tiền à, này. Vâng. Sợ. Ngày là giàu lắm. Tương đây về. Để em vay rồi. 9. Ô vừa khít luôn, cân. Cân à? Thế cân người đi thôi. Được chưa? Cân người thế nào? bỏ bỏ bỏ phí thế số bảy rồi lại làm sao bấy chất gì tiền của tôi ui em chưa ra ba thằng ca đây gần lên nhìn nhá đấy quá quá úp về gặp tôi thêm vơ vẩn vơ vẩn này có tiền lãi thì em bo cho anh một triệu Buồn, ôi, 2 triệu thì Mày tưởng là ăn được rồi Mình 5, 6, 7 theo như gì Ôi dồi ôi, của em tất nha cái tiền này cơ mà mỏi tay quá đếm đau đôi bàn tay quá ừ. thì anh mua nhập lọ dầu em bóp cái các bạn đã xem video nhá. thì em thấy video các bạn xem được cái video của mình làm thì mình đã sử dụng cái ví đổi bài này các bạn nhìn này bên trong bài mình có một cây bài em mang đẽo đổi bài đây thôi đấy các bạn nhìn mình đã giấu một cây bài vào trong đây đấy rồi mình đút bài vào đây tự động cái ví này nó hút bài vào ví này mình vẫn đựng tiền trong thoải mái này nhưng có cả sạc nữa anh em này đó ví đựng tiền nong thoải mái anh em nhé thì khi anh em chơi liêng hay chơi ba cây những cái sân chơi nào của anh em ấy mà anh em không đưa được đồ vào nhé những cái sân chơi nào anh em anh em không đưa được bài vào pin đâu anh em không đưa được bài vào thì bắt buộc anh em phải dùng cái áo đổi bài hay cái ví đổi bài những cái áo đổi bài này thì nó kín hơn này anh em này nhưng mình khuyên anh em nếu mà chơi thì anh em nên chơi cái áo đổi bài cái áo đổi bài thì nó kín hơn cái ví này thì giờ nó dễ lộ hơn những sân chơi nào anh em phải cực dễ thì anh em mới chơi được Đấy. còn cái áo đổi bài này thì các bạn thấy nó kín hơn còn ví này thì nó giờ nó hơi bị lộ tí vì nhiều người biết rồi nhưng cái áo đổi bài này anh em chơi thì nó kín hơn anh em nhé những cái sân chơi nào của anh em anh em cảm thấy nó phù hợp với cái đồ chơi nào thì anh em lấy anh em đưa vào anh em chơi và mình sẽ hướng dẫn và mình test cho anh em cái áo đổi bài này hay là cái ví đổi bài này cách sử dụng như thế nào thì nhiều anh em đi chơi anh em chưa biết đấy cái áo này thì mình chạy bằng pin anh em đánh cả ngày cũng được ví anh em chạy bằng pin sạc anh em cũng đánh được cả ngày thì cách chơi của nó là như này chẳng hạn như một ván bài như này mình chia hai nhà đấy các bạn nhìn đây đấy thì ván bài này của mình nó xấu quá này bảy điểm mình thấy nó xấu mình sẽ giấu một con quy vào đây các bạn nhìn đây con quy đúng không thì mình sẽ cầm mình giấu con quy vào đây này. đấy con này là con bài khác quân quy thì các bạn nhìn thấy ván bài sau mình lên một ván bài như thế này đấy nó chỉ được hai điểm này thôi đúng không nha thì anh em nhớ ở bên trong đây là mình đã có cái quy rồi anh em chơi ví hay anh em chơi áo thế mình cầm bài mình đưa cái hai xuống như này mình đưa dưới đây đấy thì mình khi mình đưa vào này thì mình sẽ đưa vào đây khi ai các bạn này mình sẽ lấy ra cái quy thì các bạn nhìn nhá bài của mình là ba quy thì khi mình ngồi xuống mình sẽ nhìn được đấy khi mình ngồi xuống mình sẽ nhìn được anh em nhé đó thì ván sau lại tiếp tục anh em nhớ ở bên trong mình có kê hai rồi đúng không đấy mình chia tiếp mình bán bài đấy các bạn nhớ bài đẹp thì thôi đấy nhiều bán bài nó xấu các bạn nhìn thấy cái hai đây như bán bài này thì các bạn sẽ đổi cái 10 này vào đấy, các bạn nhìn bài mình chỉ được 7 điểm này đấy, mình sẽ đổi cái 10 vào đây đấy mình cầm bài mình đổi cái 10 vào đây đấy, anh em này đổi cái 10 vào đây thì khi mình lấy ra nó sẽ là ra cái hai thì bài của mình là 9 điểm anh em biết chưa đấy là cái cách chơi ví hay là cái cách chơi áo đổi bài đấy là hiệu quả thì cái sân chơi nào của anh em phù hợp với cái đồ chơi này thì anh em lấy cái đồ chơi đấy áo đổi bài này thì áo ngồi nhà này các bạn nhìn này đấy, rất là đẹp anh em nhé áo rất là rộng và đẹp thoải mái anh em khi anh em mặc lên người này các bạn nhìn này. khi các bạn mặc lên thằng nữ nữ không thể phát hiện được là các bạn đang mặc áo đổi bài nó như một chiếc áo bình thường anh em nhé đấy, khi anh em đi chơi anh em mặc ở đây mình sẽ mặc thử cho anh em xem này Đấy, các bạn nhìn mình mặc trông như bình thường không máy không gồ ghề một tí gì đấy anh em thấy chưa này mà anh em có thể phang thêm là anh em có thể mặc thêm một cái áo ngoài nữa anh em mặc vào thì khi anh em đổi bài này, anh em ngồi như này anh em đổi này. rất là kín này đấy anh em thấy chưa các bạn đổi cái máy của nó thì nó ở phía này thì khi anh em đổi bài anh em đưa đây các anh em đổi nó ra đấy, rất là kín anh em này đưa vào trong áo này. đấy các bạn đổi rất là kín anh em nhé đó các bạn ngồi thẳng đấy các bạn không thể nhìn được đó này, anh em đưa vào trong này đổi ra đó rất là kín anh em nhé này cây 10 mình đổi ra cây khác này đưa vào trong đó anh em thấy chưa rất là kín thì mặc áo này nó như bình thường hết anh em đi chơi thoải mái anh em không sợ cái vấn đề gì đấy anh em chỉ việc ngồi này anh em đưa bài vào đây phát anh em đổi ra cái khác luôn đấy 10 này anh em thấy chưa thì anh em nào cần cái sản phẩm này anh em cứ alo cho mình cái số điện thoại trên màn hình mình sẽ tư vấn cho anh em để chào tất cả anh em cảm ơn anh em đã xem video